Xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại nội dung của Giang buổi sáng ngày hôm nay Sau khi mà Giang làm hoàn thành xong cái, con đường Thì à, Giang cũng đang đợi một thời gian nữa Thì à, nếu có cô bác anh chị nào gửi thêm ấy Thì mình tiếp tục làm đường cho bà con ở bên kia một cái cầu nhỏ nhỏ Thì à, trong quá trình mà đợt trước quý cô bác anh chị cũng đã được theo dõi là nhà của chị Chua ấy Mù thì Giang cũng đã san cái nền nhà và bà con là đợt trước mình giao cho các anh em của chị ở trên này này xóm ở trên này này để giúp chị ờ, làm cái nhà ấy thì đến ngày hôm nay thì Giang mới có thời gian để vào ghi hình cho quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người biết được theo những cái gỗ của Giang thì cũng đã mua rồi và cái nền nhà mà video trước thì quý ba anh chị đã được ờ, xem thì hôm nay là các anh ở đây có các anh ở đây thì anh ấy phụ trách làm cho chị chua thì ờ, đến hiện tại của nhà chị đã hoàn thành đến 90% rồi quý ba anh chị nhé và hôm nay thì mình lên đây để ghi hình lại cho quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người xem đây là nhà chị chua quý bác anh chị nhá là mà hôm trước mà cái vị trí này là mình san nền đây này san nền mà máy xúc nó vào san nền từ ờ, ngoài kia vào thì là, ờ, là chị ấy đã được ờ, mọi người là dựng lên ở vị trí này và cái gỗ mình cũng đã mua về và bảo uh, mọi người là làm cái vách với lại thấy cho chị là cái cột nhà này cái thời gian mà mọi người làm đây thì Giang lại không không lên ghi hình được do là mình bận đi làm đường đấy làm đường với lại uh, giúp một số hoàn cảnh khác nữa đêm ra là mình không có thời gian để đến ghi hình được quá trình mà à, anh em này mọi người là đục đéo à, từ lúc vớt gỗ đục đéo lấy gỗ về thì mình không ghi hình được đấy mình cũng giao cho mọi người làm khi nào mà cần hoàn thành thì à, mình đến à, xem và ghi hình lại cho mọi người cùng biết thì cái à, nhà này của chị ngày trước là nhà cũ của chị là tận dưới kia có anh chị à dưới mặt đường nó, nó rất là tranh vênh và nguy hiểm ấy thì là anh em trong nhà thì uh, mọi người bàn bạc là làm cho chị uh, gần nhà mẹ đẻ của chị à, gần đây Thế nên là dựng cho chị cái căn nhà nó hai gian thôi khoảng hai gian này các anh chị này trước uh, mặt quý các anh chị biết là đây là chị uh, chua là mù đây là mẹ mẹ của chị đúng không nhỉ anh nhỉ đây là mẹ của chị chua này thì uh, đợt trước là ở dưới đấy thì làm một căn nhà nó nhỏ được có 16 mét vuông luôn các anh chị ạ à, thì ờ, lên đây thì mình ở bà con là làm cho chị một cái nhà nó to to hơn một chút là hai gian hôm qua là thợ thấy bảo anh bảo là hôm qua vừa lợp hôm qua là anh đúng không dạ. hôm qua vừa lợp đúng không à, cái cái cái gỗ này thì là của mình giang mua mua sẵn là mình về nhưng mà do là nó còn tươi nên là mình cũng bảo anh ấy là mình đóng tạm lại cho chị để sau này cái gỗ này nó nó có thể nó ngót lại nó khô ấy thì mình có thể tháo đi sau là mình à, lịa lại thì nó mới khép kín được Đấy, cái cái gỗ này nó còn tươi mà các anh chị ạ là mình đóng mà là nó còn chưa ấy được nên nó chưa khép kín được để nào nó khô một chút thì uh, mọi người sẽ làm lại cho chị đấy này mình mua toàn là bộ hết một cái này cái dưới này thì là mình sẽ xây bằng gạch gạch cho chị cái này là mình làm cao lên là để bà con làm nó thoáng nhà ấy nên là mình sẽ xây cái gạch cho chị bịt đến đây thì mình mua gạch này mua thì mua cát về để cho các anh đấy làm và cái nền này thì mình cũng sẽ ấy là bó luôn cho chị nếu mà được thì mình sẽ bó luôn đấy bó cái nền này anh ơi anh hôm nào khả năng phải bó nền luôn cho chị đi để em mua thừa gạch cái bó nền cho chị luôn nhá bó ra lên đây này ra một ít này đấy mình mình à, đào xuống mình bó nền xung quanh này luôn ừ, bó bằng cái gạch kia kìa xây một cái gạch là mình ở ừ, xong là mình láng ở bên trong luôn và bên ngoài thì à, khoảng tầm à, một 80 cm đấy mình à, các anh làm rất là nhanh luôn phải nói là răng giật mình và cái nóc này là cũng phải bịt hết nha anh nhá bịt lên cho chị cho nó kín cái ở trên này này cái cái chỗ này này vị trí này này trên nóc này đừng đừng để nó hở quá lên lên cái đề nó nó ừ. đấy là cái chỗ này là cũng phải bịt kín tấm ván là đóng cho chị để để nó kín đi đấy, chứ nó không không để nó hở chỗ này anh ờ đúng rồi cái gọi là mình ờ, gọi là cái ờ, nóc cái ô thoáng nóc là các anh cứ làm kín cho nó cho chị đi sau này nó nó khô lại thì mình lại sửa lại vì lúc này nó còn cái gỗ này nó còn tươi tươi nên là nó nó sẽ ngót lại nó co lại ấy. thì nó sẽ nó hở thì mình, ừ, mình đóng tạm này cho chị đúng không đóng tạm cho chị để cho nó có chị ở chỗ ở còn lợp rất là nhanh cái đòn tay rất là đẹp này vào ấy rất là đẹp hôm nay được mấy người ờ, đi làm còn còn mấy người đi làm hôm nay á ừ còn bốn năm người thôi bốn năm người à ờ. hôm qua dựng nó mới đông à hôm qua dựng đông đúng không dựng bây giờ là cái này ờ bây giờ cho anh cầm tạm 200 nhá là hôm nay mua thức ăn mua thức ăn về cho mọi người làm vâng. nhá cảm ơn nhé ờ là, ờ, là, là, em cho các anh là, là mua thức ăn về cho mọi người để làm giúp ấy nhé mua gì mua thì ờ, đây hôm nào nữa thì mình ờ, sẽ bảo anh này làm nốt và láng nền cho chị gạch thì mình sẽ mua lên mình bàn giao cho anh ấy làm khi nào mà ờ, ấy công trình nó, nó xong lên ấy và chị chua thì mình sẽ ghi hình lại toàn bộ cho quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người là biết và cái uh, chi tiết công khai uh, tài chính mà của nhà chị chua cho mọi người cùng uh, theo dõi cái gỗ này thì không biết là cái gỗ này là gỗ gì đây thì mình cũng chỉ là mua theo cái khối thôi đây là gỗ thông ở ờ, gỗ thông ở à, đây là khối là 5 à, triệu 5 triệu mấy 5 triệu mốt đấy à, nó là kín nói chung là cao vậy nhỉ vừa vừa kín nhỉ cái là vừa kín đấy cái màn trước rồi mà sau thì kín rồi ừ. à. Bên này thì uh, nó nó ấy mà đúng rồi ngắn thì mình uh, lấy khác mình bịt vào bịt ngang này cũng được đang đóng được lợp nhanh đấy khoảng tầm uh, một tuần nữa xong nhỉ tuần nữa là Ừ. À, là là xong hết đấy xây láng nền ờ láng nền nước nữa này đấy ô cái này gà là của ai đây gà của chị ừ. chua à là chị chua đấy à, vâng. à mới bắt về à vừa mới bắt ở nhà kia về à đây à nhốt nhốt vào đây để ừ để hôm nào là thả hay làm cái chia cái chuồng gà nữa nhỉ có gỗ mà ấy, gỗ che che này này đóng cái chuồng gà cho chị nữa lợp hai cái tấm lợp vào thôi ờ mà làm được cho chị như thế thì ờ, tốt đấy thì cái chân này mình xây xây cao bịt kín mà kín cái cái ờ, cái này của các chị là cái gạch đấy mình xây cái tường năm nữa mà một viên hai ba khoảng bốn viên này một viên một viên đặt như thế này ờ mọi người đây chắc còn 5 viên mới đến đây quá bốn bốn viên bốn bốn viên bốn viên thì đến à bốn viên chắc đến rồi ừ. mình à, xây chiều ấy bốn viên là đến đây là phía bên trong nhà các bác chị nhé nó là đây là đẹp còn bao nhiêu đấy còn cái, cái căn nhà cũ của chị trước ở lụp xà lụp sụp và vách bằng vách nứa đấy, gió thì ấy thì mình sẽ xây bịt kín hết cái chân này cho chị thì gió nó không đùa vào được và mình cũng bảo bà con là chị bị uh, mắt khiếm thị ấy không nhìn thấy đâm ra là làm cái bếp riêng ngoài thì đi lại nó khó chị ở có một mình đã đâm ra này thôi một góc nhà này thì để chị đun nấu và bên trong này thì mình có thể làm cái ngăn ngăn như này để chị ngủ ở bên này buồn so với à, bản thân chị là một người khiếm thị thì à, anh chị là cũng biết rồi sinh hoạt rất là khó khăn lại nên là ngày hôm nay mình mới có thể là đến ghi hình cho các anh chị cùng xem do công việc mình khá là bận à, để cho các anh chị cùng à, theo dõi là tiện để biết nhà chị chùa là đã dựng xong đấy thì đang tính là trong vòng một tuần nữa thôi là căn nhà của chị sẽ hoàn thành đấy sau đó thì mình sẽ hiện tại thì con chưa chưa đến làm thưa ông mấy giờ mấy anh em đến làm mấy giờ làm hôm nay ừ. chắc muộn chứ xong, xong rồi mình ấy nó ờ. xong, xong rồi đi làm thôi ờ. Dạ, làm cho chị cái cửa nhá ừ. phải làm cho chị cái cửa mở ra mở vào ấy ừ. Dạ. có làm không ờ chỗ này này ở chỗ này thôi chị cái cửa và hai ba tấm ván mình đóng vào là chị ấy ấy vào được rồi mà cái, cái Ờ, ấy của mình cái, cái, mình gọi là cái cà không phải cà lê Đấy, ờ, quên mất rồi bản lê à, ờ, bản lề này mua cái bản lề nữa đó ở ừ, đúng không mua hai cái bản lề đó bản lề nữa là đóng được cho chị nữa mà Đấy đất rộng này lúc mà ấy là bố ra rộng phết nhỉ trước mà hôm máy xúc vào đào ra cũng rộng phết phải mái thành sân luôn này thành được một vẫn được một cái nhà nữa nhá Đấy thì ờ, hôm nay để Giang vào ờ, ghi hình nó hơi muộn một chút Thì mong quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người thông cảm Chỉ có cái video đầu tiên đấy Mình mình vào là mình đưa máy xúc vào săn lên đây này Đó, Hôm nay là Giang có ghi hình Nên hôm nay thì mình mới ờ, có thể vào Để ghi hình lại cho mọi người cùng, cùng theo dõi nó kỹ hơn hôm nay thì thợ bảo là chắc chưa trưa mọi người vài người đến làm uh, ờ, chỗ chị mới đến làm Đấy. và mình cũng uh, dặn uh, anh ấy là sẽ cố gắng là ấy lại cho chị cái cái bịt cái nóc sau này là mọi người có thể sửa lại nha do là cái gỗ nó bị tươi để ra mua là nó tươi để làm ra là nó có thể co lại nên là khô thì anh ấy sẽ có trách nhiệm ừ, giúp chị làm nó kín lại bây giờ mình cứ à, nóng tạm đấy sau này bịt kín lại đã và xoay gạch lên xoay cái chân cái bạn chị xoay cao nó lên kín gió nó không lùa vào thế là như vậy và mình sẽ láng cho chị cái, nền ở bên trong láng nền bên trong và xi mình cũng uh, mua lên để cho anh em làm để là do là công việc của Giang nó hơi, hơi bận rộn một chút nên là mình không ghi hình được sau này mình sẽ đến đây mình sẽ ghi hình à, cái chi tiết hơn video cuối cùng để cho quý anh chị cùng mọi người là theo dõi nó dễ hơn đó nói chung là từ đây mà, mà mình mình xuống đến nhà cũ của chị thì dưới, dưới kia của bác chị Đó. nên là lên đến đây là khu vực đây là nhà mới của chị Và có lẽ là video của Giang cũng ờ, xin phép được khép lại đây thôi mình chủ yếu là lên xem bảo anh em nó làm mình thấy là làm này là rất là tốt rồi thì có lẽ hẹn nhà ờ, quý ba anh chị cùng thể mọi người là ở video tiếp theo nhé à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo